Anh bạn à Tôi có thể bốn xu được không? Ở ờ, đủ má mày nói cà gì vậy? Anh để cho tôi bốn xu một cái Để giảm hại à, đi Ở ờ, đủ má mày kìa đi hả? Anh để cho cả bốn một cái Để bao cho được em được em đi nào? Ờ, đủ má mày Đủ má mày bê đứng đứng gần mày cái tao bị lây